Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế trà sữa thành phẩm với bột khoai môn Cách làm như sau Rồi, mình sẽ cho 3 muỗng bột khoai môn năm mươi ml nước sôi rồi mình sẽ khuấy đều rồi mình sẽ cho tiếp tục 20ml nước đường rồi sau đó mình sẽ cho nước đá vô ly rồi sau đó mình sẽ cho 50ml trà sữa 哪里来？ rồi sau đó mình sẽ cho một ít thạch và một pudding hai môn rồi một ít chanh châu mình cho một cái ống hút một cái muỗng và đây là sản phẩm của mình hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo